chào tất cả anh em nhé cái video này tôi ờ, giới thiệu cho anh em về một cái đồ chơi tài xỉu mà nó giúp cho anh em nào làm tay cái thì anh em sử dụng cái ờ, bộ đồ chơi này anh em đi lắc cái thì nó sẽ nó sẽ nhìn thấy được cái bộ hột tài xỉu ở trong nhá nhìn thấy bộ hột tài xỉu xong thì cái bộ cái bộ đồ chơi này nó chính là cái nắp tài xỉu Đấy, nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường anh em nhé Đấy, nhìn bằng mắt thường thì đây anh em nhìn xem Đấy, cái nắp thì hoàn toàn là bình thường anh em nhé hoàn toàn không có tang không có tích gì cả hoàn toàn không tăng tích luôn đấy đảm bảo cho anh em luôn nhưng ở trên cái nắp này nó chỉ có một cái điểm để mà anh em nhìn thấy thôi đấy thì khi mà nào mà anh em mà mua cái nắp à, tài xỉu này đấy, thì tôi sẽ tôi sẽ, sẽ, sẽ tôi sẽ chỉ cho anh em đấy, cái điểm mà để cho anh em có thể đi lắc tài xỉu anh em đưa cái bộ hột về đấy khi mà anh em lắc anh em có thể đưa cái bộ hột về đấy thì nó sẽ anh em sẽ nhìn thấy được ít nhất là hai quân ở trong cái bộ hột này ờ, ở trong cái ờ, nắp tài xỉu này đấy, nhá thì ờ, cái cách chơi của cái nắp này nó như thế nào đấy cách chơi của cái nắp này như thế nào thì bây giờ tôi sẽ vào tôi sẽ hướng dẫn cho anh em và tôi sẽ test cho anh em cái nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này nó rất là hiệu quả cho anh em nào mà đi làm tay cái nhé Đấy, thì uh, ờ, đấy, ờ, cơ sở tôi còn cung cấp cho anh em rất là nhiều những cái đồ chơi tài xỉu hay là những cái đồ chơi cờ bạc mà mới nhất 2020 này để cho anh em có thể sử dụng anh em đi chơi đấy, nó đạt hiệu quả cao và anh em uh, luôn luôn anh em giành chiến thắng đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giới thiệu và test cho anh em cái nắp tài xỉu này nhé nắp tài xỉu nhìn bằng mắt thường này đấy thì uh, chén với nắp thì là rất là bình thường anh em nhé thì nói chung là khi mà anh em đã nhìn được cái nắp này rồi thì anh em bất chấp luôn cả những cái hột nào mà công chuyện hay là những đĩa công chuyện anh em vẫn có thể anh em nhìn được và anh em vẫn có thể là anh em chiến thắng được đấy, anh em đến chơi thì anh em chỉ cần cầm một cái nắp như này thôi cái nắp ly hoàn toàn là không tang anh em nhé đây. đây anh em hoàn toàn là không tang đó hoàn toàn không tan đấy thì bây giờ cái cách chơi của nó như thế nào các cách chơi của nó như nào thì cái cách chơi của nó này thì anh em đến sân chơi anh em chỉ cần cầm cái nắp này đấy và trên cái nắp này nó có một cái điểm mà để cho anh em nhìn thấy cái bộ hột đấy, thì khi anh em mua cái bộ nắp này đấy, khi anh em mua cái nắp này thì anh em tôi sẽ chỉ cho anh em cái điểm của nó nằm ở chỗ nào để khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu thì nó sẽ nhìn thấy được những cái quân hột ở trong nhé đấy ví dụ như ví dụ như thế này đấy, tôi sẽ ờ, tìm đúng cái điểm của tôi đấy, tìm đúng cái điểm của tôi đấy, tôi sẽ lắc về đấy thì ờ, đảm bảo với anh em luôn là ở trong này nó chắc chắn là nó sẽ con lục rồi lục thì anh em sẽ biết trong này nó sẽ là 90 phần trăm nó sẽ về lục tài đó lục tam tam đúng anh em đấy nó rất là hiệu quả cho anh em luôn nhá đấy thì ờ, chén này chắc chắn là nó sẽ có ngũ có ngũ đấy, có con ngũ có ngũ nhưng mà chén này tôi chỉ nhìn thấy một con ngũ thôi đấy, lý do vì sao mà tôi chỉ nhìn được con ngũ thôi thì chắc chắn là nó sẽ có con nhất hoặc con tứ nó sẽ không nhìn thấy riêng mặt nhất hoặc mặt tứ anh em không thể nhìn thấy nhé đó tôi sẽ hướng dẫn luôn cho anh em để cho anh em đỡ phải gọi điện và hỏi mở ra này và này tôi phải đánh xỉu đó ngũ tứ tứ ngũ tứ tứ đấy thì tôi bán này tôi đánh xỉu tôi thua nha tiếp tục cho anh em đấy như trái này thì tôi nhìn thấy con nhị con nhị con uh, ngũ Đấy, nhị ngũ nhị ngũ thì à, chén này nhị ngũ tôi sẽ đánh tài nhị ngũ lục Đấy, tôi lắc thì nó cái nó không được đều thì là cái con lục nó chạy ra này thì tôi không thể nhìn thấy tiếp tục cho anh em này chén cuối cùng nhá chén này tôi đánh xỉu này đấy thì anh em thấy cái à, hiệu quả của nó nhé đấy, khi mà anh em sử dụng cái nắp này anh đi lắc thì là anh em sẽ nhìn thấy khi mà anh em lắc như thế này anh em đã biết được ở trong nó là cái quân gì ít nhất là anh em có thể nhìn được hai hột nhá. ít nhất anh em có thể nhìn được hai mặt của bộ hột tài xỉu nói chung là anh em đến sân chơi thì anh em à, phải có cái những cái đồ chơi mà nó giúp cho anh em có tỷ lệ thắng đồng thời nó phải không tang đấy, thì anh em đi chơi nó mới hiệu quả nó mới đảm bảo cho anh em sự an toàn được đấy. thì video video này tôi làm đến đây là hết đấy, chào tạm biệt tất cả anh em đấy, thì anh em nào mà muốn sở hữu cái nạp này hay là muốn tư vấn về những cái đồ chơi cờ bạc hay là những cái đôi đồ chơi tài xỉu bịp thì anh em cứ liên hệ với tôi đấy, liên hệ với tôi qua số điện thoại 0972 41 quý 4 tôi tên là Sơn đấy, Sơn Tài Xỉu video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em